Đây là sảnh để chào đón những thành viên và những người yêu thích về phần mềm nguồn mở. Hàng năm được tổ chức vào tháng 2 ở Bỉ và nơi tập hợp của rất nhiều người am hiểu về phần mềm nguồn mở ở châu Âu. Hi, chào các nhà đã trở lại kênh của Linh. Hiện tại thì Linh đang đứng ở một cái uh, trường đại học ở Bỉ Ờ, thì bây giờ là, là à, vào ngày cuối tuần nhưng mọi người thấy xung quanh Linh thì à, cũng có rất là nhiều người đi vào trường đại học lý do vì sao họ đến cái trường đại học này vào ngày cuối tuần là tại vì mỗi một năm vào khoảng cái thời gian này à, có một cái chương trình rất là lớn về cái à, à, open software nếu mà những người nào mà thích về máy tính về những cái software hardware phần cứng phần mềm á, thì uh, nhất là ở châu Âu thì nên đến tham gia cái lễ hội này tại vì ở đây họ có nhiều cái uh, thuyết trình nè rồi cái uh, uh, uh, giới thiệu sản phẩm mới và uh, cho mọi người uh, tất cả những người hình hầu như là thành viên IT software ở châu Âu sẽ tập trung ở đây tất cả nha các nhà nghĩa là rất rất là đông luôn à, tới cái khuôn viên này và à, linh nghe nói thì à, Ờ, nói chung là ờ, từ từ đi linh sẽ nói sao về cái uh, cái chuyện họ tổ chức như thế nào và uh, như thế nào rồi uh, uh, mọi người hãy uh, uh, theo dõi cái hành trình đi vào cái uh, cái trường đại học này với linh nhé cái trường này nhìn rất là phải nói là vừa cổ kính mà là vừa cũ kỹ luôn á cả nhà mình không có thấy cái nét hiện đại ở trong cái trường này mình uh, chưa biết cái trường này là uh, còn có nhiều khuôn viên khác không tại vì mình uh, khi mà mình quay cho các bạn thấy ở đây nè thì là một cái khuôn viên mình đang đi thôi và nguyên cái khuôn viên này ở bên trong có những cái tòa nhà bên trong luôn thì mình cảm giác nó giống như là sorry I have no idea nó giống như là à, những cái tòa nhà bỏ bỏ hoang á cả nhà chứ không phải là là là là cái ờ, cái trường đang được sử dụng have no idea đấy chứ ok bây giờ mình đi tìm một cái ờ, gọi là cái hội trường mà anh xã linh ờ, muốn nghe cái thuyết trình của cái open software mới à, đi vòng vòng thì mọi người thấy rồi đó à, chẳng biết nó ở cái chỗ nào nữa hy vọng là nó ở đây đi tại vì mình à, đi <laughs> dạo ngoài như vậy mình cũng thấy chán nữa mọi người đang đi vào nè mình nghĩ là ở cái à, chỗ này rồi mọi người thấy không hôm nay là à, cái ngày cuối tuần cho nên đương nhiên ở đây sẽ không có à, học viên để học nhưng mà mình cảm giác cái tòa nhà nó không có được sử dụng nhiều ở đây trong có một hội trường người ta đang hội họp thì mình không không quay Uh, yes, I will find them. Wait a second. So, sorry, I, I have to... Uh, I just say, hey, I did this, but not that, right? <laughs> yeah. I, am very well, I, I do have a, a, hiring material on GitHub, right? Where I say, hey, if you want to hire me, here are a few patches that you can take a look at the quality of, judge them, and then maybe hire me. Yeah. And I, I, I expose it. <laughs> expansive view of what software is. Uh, but if you'll indulge me with the term software supply chain. Um, you know, lots has been made about the fact that today, 2023, uh, open source software is incredibly pervasive because the further upstream you go in most software supply chains, even if the end result is proprietary software, the further upstream, the much more likely it is that your dependencies, your components are open source code. Something like 78%, according to a study by, Syn by Synopsys last year, 78% of code in a typical product code that could be a container image, that could be software home, that could be your are 78% on average is pre-existing open source code. Uh, that last 22% is the part that you know, the company put its name on and, and whatever. Uh, uh, but every and, 97% of code somewhere contain open source software, uh, and 85% of code bases contain open source, and there's more than four years out of date. Because uh, uh of, uh, of, of Kazakhstan somewhere. Anh đứng ở chỗ nào đi để em quay anh để cho người ta được có la em. Tội nghiệp lên không cả nhà. Mình muốn quay phim mấy cái chỗ này mình đi kè kè cái ông này nè để mình quay chồng. Anh xã mình đó. Yes, there is that corner downstairs. Okay, awesome. Thank Yeah. local viewers and uh, they get really well paid. Same. So a bad thing to do. you Beautiful. Thank you. Có áo này uh, ờ, downstairs. Ờ, mấy cái áo này là mình mua à, mấy cái áo này là mình mua để mình ủng hộ cái ờ, cái cái, cái tổ chức này Are they nice? Get some stickers there. Um, yeah. Uh, mag Stickers with me. tout a été renettoyé Nice of you to print those stickers as well. Nice print those stickers. I think it's for uh, observability. Interesting program and they got, um, when they do it, they give really small grants. So it's quite easy for, for uh, a not so high technical teacher to bring it up in the level he wants and also it can scale. Uh, now we have it in, in Catalonia, in 68 secondary schools, schools, they are using, we have uh, 20,000 desktops uh, And it brings features uh, like uh, the interact uh, the, teacher can interact mm-hmm. with every student. With every student, and also it brings a lot of autonomy to the teacher because he can create in a matter of seconds a template from the desktop and share it with the students. they create. All they the can work from start starting point for their work. Yeah, exactly, and it's really quick to create and mình à, vừa gặp một em người Việt em đó cũng giỏi lắm làm ở bên đó à, làm trong mấy cái open square này nè nhưng mà mình lại không có dám quay là tại vì à, cũng ngại không biết là em đó có thích hay không Like rooms uh, listed And in, the, in there's one page where we have all the stamps Đây là một gốc khác Cái gốc này thì Linh nhìn có vẻ hiện đại hơn Mùa này thì cây nó rụng lá hết rồi Và bầu trời rất là xám xịt Làm cho mình có cảm giác là hơi bị stress nhiều á cả nhà coi tòa nhà này nè không biết làm gì mà nhìn nó <laughs> không biết hoặc là nhà kho mình ba oh. Skur, denk nhà kho cả nhà ơi thấy bên trong chứa rất là nhiều đồ Hôm nay là nơi tập trung của rất nhiều IT trên ờ, ở châu Âu Gần như là toàn châu Âu Cho nên mọi người thấy là cuối tuần nhưng vẫn có rất là nhiều người đến ờ, tham gia và đi lại trong cái khuôn viên trường này here ok mình đi đường này góc quay này nhìn có vẻ đẹp hơn một tí sáng lạng hơn tí Đây là Kamom Institute Education <laughs> okay. giờ tụi mình đi ra ngoài để coi ở đây có mấy cái gọi là mấy cái xe bán thức ăn nè mình coi họ bán thức ăn gì nếu mà mình à, à, thấy tiện lợi thì mình sẽ ăn ở đây bây giờ thì à, ờ, bây giờ thì nhiều người thấy ở ờ, đây. cũng cho nên có ờ, bắt đầu có nhiều người đến bán, để mua đồ ăn và à, đi vòng vòng ăn rồi thì cái này á họ làm như vậy rất là tiện lợi bình thường thì mình, mình không biết nha, tại chỗ mình tại chỗ lần đầu tới đây còn nếu mình Cho đi ra cái biết là xa xa thì bình mình thường sẽ bị trễ những cái mấy cái uh, xe thức ăn ở ngoài như thế này hay không hay là chỉ là cái tổ chức hôm nay mời tới để bán cho mọi người ở đây ăn thôi Oui, t'as pris Bánh pizza đó cả nhà Đông quá đông luôn Thank you. Thường mấy chỗ này sẽ bán ờ, xúc xích bánh mì nè, khoai tây chiên, pizza. bên à, sorry cái khoai tây chiên ở bên à, Bỉ cũng nổi tiếng lắm đó mọi người đã ăn chapo thôi mình tắt máy cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh à, nếu có nhà thích thì hãy share like và subscribe cho Linh nhé Linh cảm ơn cả nhà nhiều và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau bye bye chúc mọi ngày thật vui